tay giờ em còn bơ ăn này Hey video ya Hey hey hey. <laughs> នេះអាចារ្យទេដេនមកឡាហេឡាឡាឡាហេហេហេលើលើលើយ៉ាងមកលឺហេមកទីដល់មក Tận là đã đỡ lần Ra thứ hai về ngoài hai เป็ดไอ้เอาอยู่ต่เป็ดน้ำลปลาัเลยอันนี้ก็ต่อากไนไม่ได้เลยขอกมาจากไหนร่องนะก่อนเราไม่รู้ว่ตัว rumah sini tu orang pergi juga lah. untung pun nak berat ke tu kita dulu hari tak tahu makan Yeah.